Om Namah chào bạn, tôi là Yuvi Nguyễn Hiếu, hiện đang giảng dạy yoga, thiền, trị liệu và làm đẹp. Bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta đôi khi có quá nhiều những lo toan từ công việc và từ xã hội khiến chúng ta không có thời gian để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho chính mình. Yoga là một phương pháp làm đẹp từ thời cổ xưa đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh rằng chỉ cần 20 phút luyện tập yoga mỗi ngày cũng đã đủ để ngăn ngừa bệnh tật, loại trừ mệt mỏi và đặc biệt duy trì vóc dáng, điều chỉnh vóc dáng cân đối, loại trừ mỡ thừa gây hại cho cơ thể và đặc biệt là vùng mỡ bụng của chúng ta vô cùng hiệu quả chỉ với 20 phút luyện tập yoga mỗi ngày sẽ là chìa khóa vàng để giúp bạn nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn như mong muốn và một cơ thể chuẩn đẹp hoàn mỹ. Nguyễn Hiếu hy vọng rằng với khóa học tuyệt chiêu giảm eo giữ dáng này sẽ giúp bạn dễ dàng luyện tập để có được một cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng chuẩn đẹp, cuốn hút và một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.